ở Bầu Bàng hay là tất cả những cái khu vực mà Mỹ Phước hay là những khu vực khác mà BKMX làm thì nó đều có diện tích là ngang năm dài 30 tức là 150 mét vuông và lô đất này của mình hiện tại mình đang muốn review là lô này nha cả nhà à, lô này lô này là nó có từ cái nhà ra hay là nó cách một lô em à cách 5 mét thì cái lô này là cách cái nhà 5 mét nha các em nha cả nhà đây cái nhà thấy cái nhà đây không ạ đây là căn nhà này chính xác đây căn nhà thì tính từ cái mép căn nhà random mét random mét nha cả nhà thì à, tới cái lô này của, của mình à, thì tới cái lô này ngang à, 5 dài 30 ở đây thì thổ cư là 100 100 hết và có số rồi cho nên là chúng ta mua chúng ta không chứng ngay nha trục đường này à, trục đường của lô đất này là trục đường N6 trong khu, khu uh, trung tâm hành chính của huyện Bào Bàng theo hướng này của mình đó, theo hướng này thì sẽ vừa trung tâm hành chính nha để ờ, vừa trung tâm hành chính huyện Mao Bàng cũng như là à, những cái trung tâm mà hiện tại đang được xây dựng giống như là ngân hàng rồi trung tâm à, bên kia là đang xa là trung tâm gì lúc nãy em nói là gì mười, mười mấy tầng trung tâm hành chính là một cái tầng à trung tâm hành chính là 19 tầng hả dạ, với nhà công vụ 5 tầng à nhà công vụ 5 tầng dạ. trung tâm hành chính kia là 9 tầng chứ chín đúng không chín tầng nha cả nhà rồi nhà công vụ 5 tầng rồi cái khu uh, ngân hàng hả dạ, à, à ở đây thì uh, mình uh, được biết thêm một thông tin đó là cái uh, quỹ đất mới dành cho ngân hàng tức là tất cả các những ngân hàng đang đấu thầu ở quỹ đất đó và xây dựng lên những ngân hàng tập trung khu vực đó gọi là khu ngân hàng à, thì bao gồm các những ngân hàng như Việt Công Vietcombank, Techcombank, Hdbank, rồi Maritimbank, à, rồi ngân hàng à, phát triển và nông nghiệp. Nói chung là có rất nhiều ngân hàng sẽ tập trung ở khu này. À, hiện tại mình đi tìm hiểu khu vực này à, trong vòng mấy ngày. Mấy ngày nay thì mình thấy giá đất ở đây nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 1 tỷ 6 50 à, à, đến 1 tỷ 8 à, 50 và 2 tỷ 2 tỷ rưỡi à, có những ờ, vị trí thì nó lên tới là 2 tỷ 6 2 tỷ 7 thì ví dụ như cái trục đường N6 này của mình hiện tại cái lô này của mình ha là một tỷ chín một tỷ chín nha cả nhà à, đường này thì à, nó thông nó thông vào bên trong kia là khu công nghiệp à, trung tâm hành chính Bào Bàng à, còn à, theo hướng này thì đi ra là khu co, khu công nghiệp khu công nghiệp Bào Bàng nha tức là cái nhà máy à, còn cái này đi theo hướng này theo hướng này thì vào trung tâm hành chính giá đây à, lô này là 1 tiêu chín à, giá hiện tại tại, tại thời điểm này nha còn à, dụ như tầm một tháng hai tháng sau thì giá có thay đổi hay là một tuần sau giá thay đổi thì à, à cái điều đó thì điều tất nhiên điều tất nhiên ngoài lúc đó mình sẽ cập nhật lại giá đất hiện tại ở khu vực Bình Dương nói chung là ở tỉnh Bình Dương nói chung mình thấy đa số là hiện tại tăng rất là nhiều tăng rất là nhiều và khách hàng đầu tư hình như là đầu tư chỗ nào cũng có lời nha cả nhà à, mình thấy đầu tư chỗ nào cũng có lời cho nên nó là ờ, mua ở đâu cũng được mua ở đâu cũng được và đặc biệt là mua những cái vừa cái ờ, vị trí mà đang được ờ, rất gọi là cái mức độ giao dịch khá cao và cái lượng buôn bán giao dịch ở đây nói chung là đang đang gọi là tấp nập á thì, cứ đầu tư mình có chia sẻ trên Zalo thì một bài là đất ở đâu nó cũng cũng đẹp thế bây giờ mình vay lại cái lô đất này của mình ha lô đất này của mình thì nó, nó cách cách nhà 5 mét thì cứ tính từ nhà là 5 mét thì ở đây là lô đất 5 nga nhân 5 530 giá 1 triệu 9 nha giá 1 triệu 9 và ở đây là có thu cư 100% và mua công chứng ngay thì bây giờ mình à, sẽ lên xe và mình đi à, xung quanh khu trung tâm hành chính của huyện Bảo Bàng để mình review cho cả nhà được biết nha mình sẽ đi vào hướng trung tâm hành chính và mình sẽ ra đường chính và mình sẽ vào đường cao tốc 10 phút ăn vạn luôn à, rồi cái nhà hãy theo trong mình và đi à, à, xem những tiện ích xung quanh ạ à. Cái nhà hãy theo trong mình nha cái nhà hãy theo trong mình tính từ cái vị trí lô đất mà mình đang à, quay video à, mình vừa quay video đây ha rồi bây giờ mình tính từ cái vị trí lô đất này của mình đây từ căn nhà đây rồi mình sẽ đi uh, di chuyển mình sẽ di chuyển vào trung tâm hành chính huyện Bào Bàng đó mà mình review cho cả nhà uh, được biết cũng như là cả nhà được uh, tìm hiểu uh, đất ở đây tìm hiểu đất ở đây nha cả nhà ở đây thì à, giá đất ở đây mình tham khảo rồi là sẽ rơi vào tầm thấp nhất là một tỷ sáu nha cả nhà một tỷ sáu năm mươi nói chung là tùy vị trí đó ở đây thì giá nó chưa, chưa bình vân nói chung hết rồi nó gần gọi là nó sẵn sàng với nhau hết à, ở đây à, mình thấy có cái nhà nghỉ gì cũng đẹp đây này à. trục đường phía trước này của chúng ta là trục đường à, D14 ở à, đơ đơ đơ đơ 11 à không không phải cái nhà ơi đơ 13 mình nhầm rồi trục đường phía trước của chúng ta là đơ 13 nha chúng ta đi à, một vòng của đường đơ 13 này một xíu ha chúng ta để trái đi thì chúng ta ra trung tâm hành chính ở phía trước này của đơ 13 là vắng nhậu ẩm thực của bàn này đường đơ 13 ở đây là đường lớn cái nha thực ra thì à, bầu vàng mình chỉ quay vài video mình chưa có tập trung nhiều cho nên nó là à, mình cũng vẫn đang trong uh, thời gian là tìm hiểu cũng như là phân tích à, xem cái là đất bầu bàng cũng như là khu vực bầu bàng này à, đầu tư nó có tốt hay không hay là có khả năng sinh lời cao hay không thì theo mình thấy thì nếu như mà vừa tốc độ phát triển thì à, cũng được các cả nhà à, dân cư ở đây cũng đông đúc cũng khá là gọi là khá khá là đông uh, mức độ mà giao dịch bất động sản uh, tại uh, ờ, Bào Bàng từ uh, cuối năm 2020 cho đến giờ mình thấy là rất nhanh nha phát triển rất nhanh trước Tết mình vay những cái giờ là giá nó giá hoàn toàn nó khác à, nó thấp hơn ít nhất là tầm khoảng là 200 300 triệu cả nhà nhưng mà sau Tết á nó tăng lên một cách mà gọi là mình thấy là gọi như là đột biến luôn đây đây là cái cung cung đường này là đường N17 này ở à, đây là đường N17 này ở đây thì mình thấy là có trường học trường học các cấp này đó. lúc nãy thì mình lúc mà mình đi tìm hiểu á thì à, nó đã có có học sinh đồ ra à, cha mẹ có đón nhưng bây giờ thì chắc là đóng vừa xong hết rồi ở đây này Black Coffee này các nhà thấy không ạ đây là cúp uh, coffee này đây hiện tại là mình đang đi trong di chuyển trong cái khu vực mà trung tâm hành chính á à, chúng ta đi thẳng lên kia đi chúng ta đi thẳng lên đường L17 này luôn ở à, đây đây phía phía này là cái khu vực mà trung tâm hành chính mà 9 tầng với nhà công vụ 5 à, tầng mà à, lúc sớm bạn kia có nói á thì mình cũng có tìm hiểu cái um, cái cái này à, trước Tết và mình cũng có quay video trước Tết rồi nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy đã đang đang và được hình thành lên ạ đang được hình thành lên như cả nhà đây cái trụ bao gồm cũng như là khu vực này xây á đó này phía bên tay trái này của chúng ta là trung tâm bồi dưỡng chính trị của bao Vàng đây chúng ta sẽ đi à, đi ra khu vực à, Ba Vàng phía trước này của chúng ta là là là quốc lộ 13 nha cả nhà đây phía trước mà chúng ta thấy xe chạy á đó cả nhà thấy không ạ xe chạy kia đó là quốc lộ 13 nha rồi bây giờ chúng ta về phái chúng ta về phái theo trục đường đơ ba Nam A Đoạn đường này lúc nãy mình hỏi thì rơi vào tầm có 2 tỷ rưỡi nha cả nhà 2 tỷ rưỡi nha Đây mình à, kênh khu vực này thì đang làm chắc là cũng chuẩn bị xong rồi Hội trường huyện Bảo Bàng Hội trường huyện Bảo Bàng nha cả nhà à, Ở đây thì à, Bảo Bàng đang được à, triển khai Đang triển khai nữa mà hình thành lên những trung tâm hành chính cũng như là trung tâm thương mại Ờ, để mà góp phần phát triển ờ, kinh tế ờ, phát triển đô thị ở tại Bào Bàng à, Bào Bàng hiện tại phát triển nữa phát triển cũng như là giá đất tăng á lý do là được cao tốc nó được nối thông lên cho nên là hiện tại đang là phát triển rất là mạnh như các nhà thấy phía trong kia là trung tâm hành chính cũng đã được uh, làm bài bản không đúng không cả nhà cũng đã được làm đã được xây dựng và đây là cái bán này đó, đây là cái bán này bán thông tin này công trình trung tâm hành chính huyện Màu Bàng rõ ràng ha cả nhà ha đây và hiện tại đang được làm cái phần công đoạn là móng nha đang được đổ móng 9 tầng với 5 tầng nói chung là cũng khá là cao đấy đối trung tâm hành chính mà làm như vậy là khá là cao đấy ngoài trung tâm hành chính ờ, của tỉnh Bình Dương thì ờ, mình thấy cái này là trung tâm này thì cũng là một trong những trung tâm cao ở trong khu vực Bình Dương rất là cao của tòa, tòa nhà cao đó nha đây những quỹ đất này thì à, buổi chiều à, cả nhà thấy không buổi chiều thì à, học sinh rồi ha cũng như là trẻ em rồi ra đây thái diều à, cũng khá là đẹp à, lượng lờ ha thái diều ở đây tập trung mình đang đi trục, à, trên trục đường là đơ ba này đơ ba a này thì à, chúng ta sẽ ra trục đường chính bên kia là trung tâm hành chính huyện Hòa Vàng và bên kia là đường cao tốc ha đường cao tốc và nếu mình mình à, quay một đoạn video như thế này thì cả nhà cũng à, có thể hình dung được là trung tâm hành chính Bao Bàng rồi nha cả nhà và vị trí như thế nào ở phía trước kia chúng ta là cống rồi à, chúng ta ở à, đây này chúng ta thấy không ạ phía trước này của chúng ta là cống nha rồi còn phía bên này của chúng ta ở đây hiện tại đường này là đang đang đang làm luôn này bầu bàng này. mừng đáng mừng sưng ở đây được tháo xuống đúng không cả nhà chắc mình nghĩ là đang được tháo xuống á rồi bây giờ mình vẽ phái mình ra khu vực này ra ra trục đường chính của trung tâm hành chính huyện Ba Bàng hiện tại thì mình à, quay rất là nhiều cái video về trung tâm hành chính rồi cũng như những trục đường này rồi vừa về, về Bà á thì cả nhà có thể theo dõi những video đó và mình xin tạm à, dừng video tại đây và hẹn gặp cả nhà vào những video khác để mình review uh, rõ hơn cũng như là cập nhật thông tin về trung tâm hành chính huyện Ba Bàng cho cả nhà cùng xem à, xin chào và hẹn gặp lại các nhà và những video sau ạ à.